thương anh hết lòng một nơi cười hóa ra lúc ta yêu nhau anh cũng chỉ toàn dối người và rồi anh coi em như một kẻ thua em chẳng thể ngờ được đâu